Trong clip trước thì ờ, Calam đã chia sẻ với cả các bạn ờ, về những điều cần biết về các hệ ừ, du học mà hiện tại thì Đài Loan đang chào đón các sinh viên đến nhập học bao gồm hệ đại học ừ, thông thường chuyên văn quốc tế hoặc vừa học vừa làm. Tuy nhiên thì khá nhiều phụ huynh và học sinh vẫn đang rất là thắc mắc xem là vậy thì sự giống nhau và khác nhau, sự khác nhau giữa các hệ du học là như thế nào. Thì hôm nay các lớp của chúng mình Ờ, quyết định là làm clip này để có thể chia sẻ đến quý vị phụ huynh và các em học sinh để có thể hiểu rõ hơn về chương trình nhé. Thì ở trên màn hình mọi người đang xem đó là ờ, như mọi người đã biết thì hệ du học ngôn ngữ hiện tại thì do ảnh hưởng của Covid-19 nên Đài Loan tạm thời đóng cửa, tạm thời chưa tiếp nhận sinh viên để vào Đài Loan du học hệ ngôn ngữ này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào à, đối với ba hệ đó là hệ đại học thông thường, chuyên mang quốc tế và chuyên mang du học vừa làm có một ờ, những cái đặc điểm mà ba cái hệ này đều mọi người đều cần biết đó là dù là đại học ờ, thông thường chuyên môn quốc tế hoặc là chuyên môn vừa học vừa làm thì đều là hệ đại học chính quy và thời gian đào tạo là 4 năm và ừ, yêu cầu của bộ, quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan là đối với hệ đại học thì tối tối thiểu là 4 năm và tối đa là 6 năm. Nếu trong vòng 6 năm mà sinh viên chưa tốt nghiệp thì coi như là bạn sẽ không hoàn thành được chương trình học và cũng không thể tiếp tục Đài Loan cũng không thể tiếp tục gia hạn visa cho bạn để bạn có thể ở Đài Loan để hoàn thành nốt chương trình học nữa và ba hệ này thì sau 4 năm thì đều lấy được bằng đại học chính quy um, rất là nhiều phụ huynh vẫn lăn tăn là nếu mà con tôi đi hệ vừa học vừa làm thì uh, có bằng gì hay là chỉ có chứng chỉ không hay là thậm chí mà những bạn học sinh mà kỳ đầu tiên mà mới đi học chuyên văn vừa học vừa làm thì bản thân các bạn còn không nghĩ rằng là sau khi tốt nghiệp mà có bằng đại học chính quy mà nghĩ là có chứng chỉ thôi nên là ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì đây là hệ đại học chính quy nên là sau 4 năm tất cả các em học sinh đều sau khi hoàn tất các chương trình học tại trường và hoàn tất các cái môn học phần thì sẽ đều lấy được bằng đại học chính quy nhé à, tiếp theo đó là à, giống nhau nữa là ở ờ, hiện tại thì cả ba hệ này theo quy định của Đài Loan thì đều được nhập cảnh. Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm là từ tháng 3 năm 2020, tuy là các cái chương trình của Đài Loan tạm ngừng đóng cửa, ờ, nhưng mà đến tháng 9 năm 2020 thì chính phủ Đài Loan đã ờ, quyết định là tiếp nhận các sinh viên đi học hệ đại học chính quy, ờ, bao gồm thông thường chuyên ban quốc tế và chuyên ban vừa học vừa làm. Chương trình thạc sĩ và tiến sĩ chỉ có duy nhất cái hệ du học và hệ ngôn ngữ là tạm thời chưa tiếp nhận sinh viên thôi nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm và à, cái quy định cái chương trình nhập cảnh của ba cái hệ này thì bất kỳ một sinh viên nào, bất kỳ một cá nhân nào khi nhập cảnh vào Đài Loan đều phải cách ly. Và đối tháng 9, đối với tháng 9 năm 2020 thì thời gian cách ly là 14 ngày, nhưng mà đến năm đến năm 2021 thì do là ở Anh đã phát hiện ra chủng mới của Covid-19 nên là Đài Loan đã phải thay đổi cái thời gian cách ly kéo dài từ 14 ngày sang 21 ngày. Và các bạn yên hoàn toàn có thể yên tâm là đối với các bạn sinh viên mà uh, có được uh, bằng tốt nghiệp chính quy khi mà làm visa ấy, thì sẽ được cấp visa dài hạn tại Đài Loan và khi mà nhập cảnh thì chính phủ Đài Loan sẽ quyết định là trợ cấp uh, mỗi một ngày cách ly của các em học sinh là uh, 10 1.000 đài tệ và tối đa là 14 ngày tương đương với 14 ngày 1000 đài tệ đối với tiền cách ly. Tiếp theo là về quy định về làm việc. Đối với cả ba hệ này vì tốt nghiệp đại học là đều có bằng đại học chính quy nên là các em đều có cơ hội sau khi tốt nghiệp thì sẽ ở lại Đài Loan, được phép ở lại Đài Loan một năm để tìm việc. Và uh, sau uh, nếu mà các em tìm được việc thì liên tục trong vòng uh, làm việc ở tại Đài Loan trong vòng 5 năm và đóng có đóng thuế cho nhà nước Đài Loan thì các em hoàn toàn có thể xin được thẻ cư trú vĩnh viễn và có nhiều bạn đã lấy chứng lấy quốc tịch Đài Loan nhưng mà chú ý rằng là ở Đài Loan nếu mà chúng ta muốn lấy quốc tịch Đài Loan thì chúng ta phải bỏ quốc tịch Việt Nam để chúng ta mới được phép xin được quốc tịch Đài Loan chính vì vậy mà chúng tôi cũng khuyến cáo các em học sinh nếu có ước mơ mà muốn sang Đài Loan để nhập cảnh và nhập tịch ở Đài Loan thì các bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi chúng ta đưa lên lộ trình con đường này bởi vì hiện tại thì Việt Nam của chúng ta cũng đang rất rất là phát triển rồi thế vậy thì quay trở lại cái chủ đề đầu tiên là vậy ba thế hệ này có gì khác nhau thì ba này ba hệ này thì có sự khác nhau uh, chính đó là ở chỗ về yêu đầu tiên là về yêu cầu ngoại ngữ đối với cái hệ đại học chính quy là đại học thông thường ấy thì các bạn chúng ta sẽ học cùng với sinh viên Đài Loan chính vì vậy mà yêu cầu về tiếng Trung đối với hệ này là yêu cầu cao hơn hai hệ còn lại và chúng tôi khuyến cáo là các em học sinh nên phải thi được chứng chỉ hoa ngữ cấp độ 3 chúng ta hãy lựa chọn để đi uh, hệ đại học thông thường còn nếu mà các bạn mới đang ở level 2 hoặc ngốc mới level 2 thôi thì chúng tôi cũng khuyến cáo các em học sinh phải nỗ lực để nâng cao khả năng tiếng Trung của mình để có thể theo được các bạn à, học sinh. Còn đối với hệ chuyên ban quốc tế và chuyên ban vừa học vừa làm à, mới đây thì trước kia thì chuyên ban quốc tế chỉ yêu cầu tiếng Trung level 1 là có thể chứng chỉ hoa ngữ TOEFL của Đài Loan là level 1 thôi là có thể đi được rồi. Nhưng mà trong năm 2020 gần đây thì các trường bắt đầu nâng cao yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ bắt đầu ở của, của chương trình chuyên môn quốc tế là tiếng yêu cầu tiếng Trung top level 2. Còn đối với hệ chuyên môn vừa học vừa làm là yêu cầu top level 1. Tuy nhiên thì uh, rất nhiều em học sinh khi mà ở Việt Nam đối với chương trình vừa học vừa làm uh, văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc cũng không yêu cầu các bạn phải cung cấp cái, được cái chứng chỉ hoa ngữ cấp độ 1 Chính vì vậy mà có khá nhiều bạn ừ, lơ là trong việc học tập tiếng Trung tại Việt Nam nên chúng tôi khuyến cáo là các em học sinh bởi vì chúng ta dù có học chuyên ban quốc tế, chuyên ban vừa học vừa làm hay đại học thông thường thì chúng ta đều là sinh viên chính quy. Chính vì vậy mà trong quá trình mà học ở Việt Nam chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình cái vốn tiếng Trung tốt nhất có thể khi mà chúng ta sang Đài Loan. Về quy định chuyển trường thì đối với hệ thông thường thì các em học sinh được phép chuyển trường và được phép chuyển ngành. Còn đối với hệ chuyên môn quốc tế và chuyên môn vừa học vừa làm thì đối với hai hệ này thì các em học sinh sẽ không được phép chuyển trường và không được phép chuyển ngành. Chúng tôi nhấn mạnh là không được phép chuyển trường và không được phép chuyển ngành đối với chuyên môn quốc tế và chuyên môn vừa học vừa làm. Ờ, chính vì vậy, chính vì vậy mà à, các bạn à, chú ý trước khi mà chúng ta lựa chọn ngành và à, trường tại Việt Nam thì các em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn bởi vì chúng ta sẽ phải gắn bó với quyết định của mình trong vòng 4 năm. Uh, Điểm khác biệt tiếp theo đó là đối tượng theo học. Đối với hệ đại học thông thường thì chúng ta sẽ học cùng với sinh viên Đài Loan. Khi mà học với sinh viên Đài Loan thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể à, tìm hiểu văn hóa, nâng cao khả năng tiếng Trung của mình. Còn đối với hệ chuyên môn quốc tế và chuyên môn vừa học vừa làm thì chúng ta sẽ không học với, với sinh viên Đài Loan mà có thể trong lớp của chúng ta chỉ có sinh viên quốc tế hoặc thậm chí lớp chúng ta chỉ có sinh viên Việt Nam thôi. Chính vì vậy mà chúng ta à, ừ, cân nhắc thật kỹ khi mà chúng ta lựa chọn cái chương trình học cho phù hợp. Tiếp theo đó là việc quy định các visa. Đối với chương trình đại học thông thường và chương trình chuyên văn quốc tế thì đối với hai hệ này thì chúng ta đều phải phỏng vấn. Ờ, tuy nhiên thì đối với hệ chuyên văn vừa học vừa làm thì chúng ta sẽ không phải phỏng vấn. Tuy nhiên đối với các bạn mà ở khu vực à, à từ Huế, từ Huế trở ra phía Bắc mà có bất kỳ một năm nào dưới 6.0 thì văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc cũng có thể cũng yêu cầu các bạn sẽ phải đến phỏng vấn nên là chúng ta cũng à, không được chủ quan lơ là là hệ vị vừa học vừa làm là hệ đi ra thẳng nên là chúng ta không cần phải tập trung học điều đấy là không phải bởi vì có thể bất kỳ lúc nào đại sứ quán có thể nhận hồ sơ của các em ra để phỏng vấn nên là chúng các lâm chúng tôi cũng khuyến cáo là các bạn cố gắng uh, cố gắng nỗ lực học tiếng trung thật tốt cũng như là hiểu hiểu biết về cái chuyên ngành học của mình để có thể thuận lợi khi chúng ta phỏng vấn tại đại sứ quán và trên đây là những điều cần biết những sự so sánh giống nhau và khác nhau giữa ba hệ. Hy vọng là các quý phụ huynh và các em học sinh sẽ lựa chọn cho con em mình, cho bản thân mình những lựa chọn sao cho phù hợp nhất về năng lực cũng như có những cũng như là ước mơ và nguyện vọng của gia đình và các em học sinh. Xin cảm ơn.